Giờ người tìm kiếm những đắm đuối xa hoa với đời Đời nhiều gian dối, em biến em trở thành cuộc chơi lao đao trong dòng nước cuốn Em ơi em còn ước muốn trở về nơi ấy như xưa đôi ta cùng chung bước Tình là lầm lỗi nếu cố gắng sống trong lỗi lầm Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh Cho em bao ngày luyến tiếc em xa anh rồi mới biết Chẳng còn ai nữa em mà chính anh là người em